sửa tên Lên đây Hết xuống ạ Nữa nào Xin mời cùng bơi ạ Bây giờ mình bơi ngửa Đổi treo, đổi treo, đổi treo, mình bơi úp Phong nha. Xin mời chị số 8 ạ. Tiếp tục. Lên nào. Xin mời anh chị bây giờ hai thành viên ạ, à. một thành viên nữa chúng ta sẽ khoát tay nhau ạ. À và vâng, xin mời thành viên của ban tổ chức di chuyển vào bên trong ạ Phong ơi xin chào hai thành viên chúng ta sẽ khoác lên nhau đó hãy cùng nhảy nhẹ nhàng ạ bật bật đem ờ, bật ra cho xin mời sướng tan một cú đầu ạ yeah quay lại mình hết chồng đã là anh chị một ngày sắp chơi gì nữa đâu rồi đâu rồi có chị đang là làm một cái nam nhỉ nhanh hơn nữa ai ở nhà có cái cây ở cát hà nhé Hôm nay hẹn livestream với các bạn nhưng mà à, ở đây rất là tối và rất là ồn ào nên là trang không dạ, livestream các anh à, rõ ràng với mọi người sẽ phải quay lại buổi live stream à, buổi tối ngày hôm nay dành cho mọi người à, vào một uh, giờ khác và có thể là tối mai à, thì, à, tối mai cũng chưa được là có thể là tối mai trang sẽ lên một mọi người bằng ca khúc hay là à. sẽ đứng lại với nhau ạ người nào không đi trừ ngay lập tức sẽ nhận một hình phạt rất kinh khủng à, đang bảo ạ đoàn kết đoàn kết tối hai dạ, các bạn nhá ba thành viên tại thành viên chỗ nào mà thiếu thành viên hoặc thừa thành viên cũng sẽ bị phạt ạ chỉ có đủ thôi ạ chỗ nào thiếu anh phải giành giật làm sao đủ ba người tiếp tục nha anh chị đoàn kết đoàn kết đoàn kết đoàn kết các chùm có nhân được à, chưa ạ đấy giờ quý vị nói gì được tại vì đang là sáu thành viên xin mời các bạn xin mời ạ rất nhanh rất nhanh đây đây đây đây đây đây đây đây đây tại sao những vị trí khác quá trình mà vị trí à, ngày hôm nay ngày hôm nay rất là xin lỗi mọi người vì là vào live và đi quan sát các uh, nhóm xem chúng ta đã đủ bảy thành viên chưa ạ đoàn kết đoàn kết đoàn kết mới kết chừng tám thành viên của tám cái mông chẳng này anh chúng ta hãy mời về nhóm của mình nhóm nào sau đầu giơ cánh tay và nhún lên nhịp nhàng các bạn Market, market, market.